đang ờ, xin chào bạn sau đây đang ờ, xin giới thiệu các bạn là ờ, hộp đựng phụ kiện câu cá đây là có thể các bạn đựng mồi câu lu hoặc là đựng phụ kiện trì lưỡi câu tất cả các phụ kiện đây là đang sẽ giới thiệu cái hộp nhỏ nhất cho các bạn hộp nhỏ này hai tầng đây các bạn hai tầng Đấy. bạn có thể mở được hai tầng đang sẽ đo kích thước của hộp cho các bạn đây các bạn 9,5 ừ. năm này rộng 9,5 cao à, dài à, 13 ba, kích thước của đây là hộp nhỏ nhất mười à, ngăn các bạn nhé hai tầng Đấy, chất liệu nhựa trong các bạn rất gọn Rồi. Đây, chiều dày đây các bạn đo luôn chiều dày cho bạn 4 4 cm tiếp đến là cái hộp mà nhỏ thứ hai hộp này thì cũng không đây các bạn là 17,5 17,5 rộng là 10 đây các bạn đang vâng, sẽ tháo ra các bạn cái ngăn à, ngăn này có thể rút ra chia lại được đấy các bạn đây các bạn nhìn này đang à, rút ra chia này à, ngăn này rút ra chia được này tùy các bạn mục đích sử dụng các bạn nhé đang sẽ giới thiệu qua thôi cái hàng này thì các bạn nhìn à, mục đích sử dụng các bạn thôi đang sẽ giới thiệu qua này thôi tiếp đến là hải đang ờ, có ba hộp quà Yuago Yuago đây bạn hộp này hộp mà hai tầng có thể ờ, treo được đây các bạn này đây hải đang sẽ đo kích thước luôn là 10 ờ, là 22 này à, rộng là 11 năm rất nhiều ngăn hai tầng các bạn ngăn dưới các bạn có thể chia ra được này các bạn đút theo chiều của nó Đấy, bạn chia thế này ừ, chia mà không các bạn bỏ ra cũng được Đấy. bỏ ra cắt đi Đấy. hộp à, đen hai tầng qua gâu ở đâu ở đây hải đang có ba hộp ba màu khác nhau thì đây là mã màu 12 ờ, các bạn này mã màu 12 Đấy. hai hộp này thì ờ, nó chỉ khác mã màu thôi còn ờ, nó tương đương giống nhau ở đây nó hai tầng hai tầng thì hai mặt đều giống nhau hết các bạn nhé Đấy, nó sẽ có các thanh chia này thanh chia đôi các khoa hai hộp này Đấy, bạn chia Đấy. có thể bạn cắt xuống để nó kịch sàn mong là bạn để nguyên này cũng được thường người ta cắt đến Đây. vừa phải đang chia đúng chưa đúng khe của nó này các bạn Ừ. Đấy. Nó sẽ tự chia các bạn có thể chia được ừ. Đấy. Lên lên xuống Đây là mặt là dùng hai mặt đều giống nhau thôi các bạn Đây, mặt dưới thì cũng vậy thôi mặt dưới thì các bạn là lấy à, một cái này sang để ví dụ cho bạn xem các bạn nó cũng giống nhau thôi hai mặt đều giống nhau các ô đều ờ, giống nhau hết đang sẽ đo kích thước cho bạn bên ngoài là 395 và 19 năm đây bạn 39 năm và 19 năm Đấy. vừa rồi đang ờ, xin để giới thiệu các bạn ờ, hộp đựng phụ kiện câu cá hộp ờ, đựng mồi lu cũng là nó Hải Đăng ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những ờ, sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing